xin giả biệt trong im miên đừng đi đừng đi đừng đi thiên nỗi mộng mơ bao năm chờ thằng đợi mà giờ đây phải cắn chặt mỏi nuốt lệ thương đau đi nhìn người yêu gần trọng gan tức mà chẳng thuốc lá trước lời ta thứ đi rồi mai đây chẳng còn gần nhau mỗi người một nơi xa xôi cách trở biết you quá hay cả nhà ơi quá hay quá hay cả nhà chia sẻ cho nghệ sĩ phương hằng cả nhà ơi